À, xin chào các anh chị à, nhà đầu tư. Thì hôm hôm nay là một phiên à, được gọi là phiên bùng nổ theo đà của thị trường chứng khoán. À, hôm nay thì à, giá trị của giá trị thì khối lượng khối lượng đạt là 16.000 tỷ. À, khối lượng đạt là 655 triệu cổ phiếu và giá trị đâu đó khoảng 16.547 tỷ. Tức là cái khối lượng và cái von nó đều đạt yêu cầu để trở thành một cái cái phiên bùng nổ theo đà hầu hết hôm hôm nay tất cả các mặt cổ phiếu đều tăng rất là tăng trần và trong góp nhiều nhất vào chỉ số vn index là vpbank vietcombank à, vinamilk fpt bis gas gbr và mbb chủ yếu tập trung vào nhóm bank và ở chiều ngược lại thì bán ròng mạnh nhất là hòa phát và các cái dòng bên dòng chứng khoán thì bán mạnh nhất ở hòa phát chính là khối ngoại khối ngoại là bán mạnh hòa phát mạnh nhất và tiếp tục <clears throat> trong nước ờ, tiếp tục ờ, mua vào ờ, hai mạ của bên dòng phân bón là phòng HAH và đạm DCM à, đạm Cà Mau và đạm hữu Mỹ DCM và D, DPM và ở chiều ngược lại thì à, H ở chiều ngược lại thì khối ngoại tiếp tục bán dòng cổ phiếu ờ, dòng chứng khoán như VND, SSI, à, FTS này SSI thì bán dòng 43,6 tỷ à, VND thì bán dòng 59,7 tỷ VCI bán ròng 31,68 ờ, tỷ <clears throat> tập trung mua ròng đạm Cà Mau tập trung ờ, mua ròng đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ này. thì lát nữa mình sẽ phân tích nguyên nhân tại sao là người ta lại mua ròng đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ nha mọi người và Hòa Phát ờ, tiếp tục bị bán ròng ở thời điểm hiện tại sau khi họp đại hội cổ đông hôm qua thì ông chính ông Trần Đình Long đã xác nhận rằng năm nay thì khả năng cao thì Hòa Phát sẽ bị lộ bị lộ lỗ lỗ rất là nặng bởi vì các cái chính sách mà cái việc mở bán cái việc mà hòa phát bị lỗ nó vẫn nằm trong dự đoán cũng không quá là khó để đoán được bởi vì sao năm nay á thì ờ, từ ngay từ cuối năm ngoái thì chính phủ Trung Quốc đã à, ra lệnh ờ, hạn chế đối với thị trường bất động sản tức là nó sẽ làm cái nhu cầu về tiêu thụ ngành thép phải giảm rất là nhiều đó tiêu thụ thép mà Trung Quốc các bạn nên biết Trung Quốc là một nước mà nó gọi là tiêu thụ thép chính trên thế giới hầu như đến ba hơn 25% nhu cầu thép trên thế giới là đổ vào Trung Quốc mình không nói riêng không nói gì, nhiều chi riêng cái đập Tam Điệp á, là xây bằng khoảng mấy chục nghìn cái tháp Eiffel rồi <clears throat> đó chính vì vậy là Trung Quốc là một trong những động lực à, tăng trưởng mạnh mẽ nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại mà cái thị trường xuất khẩu chính của Hòa Phát lại là Trung Quốc hiện tại và các chính sách về zero covid của Trung Quốc á, nó làm ờ, nó cản, gây cản trở rất là nhiều trong cái việc mà xuất cái nhập khẩu ờ, hàng hóa và thụt giảm tiêu thụ rất là mạnh còn ờ, trong thị trường trong nước thì ở Việt Nam mình thì nhu cầu tiêu thụ thép không có quá nhiều như ở Trung Quốc chính vì vậy mà À, ông Trần Đình Long ờ, đã dự báo năm nay sẽ là một năm kinh doanh khó khăn đối với Hòa Phát. Tuy nhiên thì Hòa Hòa Phát ấy, vẫn à, đang tiếp tục à, tiếp tục mở rộng thêm nhà máy Dung Quất 2. <clears throat> với nhà máy Dung Quất 1 thì ờ, Hòa Phát từ một tràng ra một mét bảy lên cao lên 3m4 và đối đối với nhà máy Dung Quất 2 thì à, mình có lẽ là lên 7 mét cao 7 mét mục tiêu Hòa Phát là lọt vào top 10 công ty ờ, sản xuất thép lớn nhất thế giới. Hiện tại thì thị trường thị phần của ờ, Hòa Phát lớn khoảng 33% đối với trong nước. Và ờ, các cái giá thép của Hòa Phát thì là cao nhất trên thị trường hiện tại. Còn các bạn nào đầu tư Hòa Phát thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là chưa nên đầu tư bởi vì Hòa Phát hiện tại về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, phân tích cơ bản thì không nói là các bạn hiểu rồi tức là ờ, nhìn là biết cái tiềm cái cái cái, cái tiềm năng của Hòa Phát ở những năm tới à, trong năm nay à, lợi nhuận sẽ giảm rất là rõ, rõ giảm rất là mạnh bởi vì ờ, cái nhu cầu thép sụt giảm cái thứ hai nữa là Hòa Phát hiện tại cái dòng tiền mặt thì có nhưng mà dòng tiền mặt của Hòa Phát hiện tại đang tập trung vào để cho để xây dựng nhà máy dùng quất hai cho nên không có không có dư tiền để trả trả cổ đông đâu tuy nhiên về dài hạn thì Hòa Phát lại có quỹ đất rất là lớn quỹ đất rất là lớn mà thị phần thép thì lớn nhất thị trường Việt Nam mình có thể nói là Hòa Phát có thể là một tay che trời ở cái thị bên ngành, ngành thép ngoài ra Hòa Phát vẫn còn tham gia vào rất là nhiều các cái ngành nghề khác như ờ, chăn nuôi rồi sản xuất ờ, điện lạnh à, rồi có các công ty về nông nghiệp rồi các cái công ty về bất động sản tuy là cái các cái các ờ, về công ty bất động sản này thì chưa hoạt động mạnh và chưa có nhiều quỹ đất tuy nhiên thì đó là một doanh nghiệp rất là tiềm năng với trời hòa phát thì thép vẫn là ngành trụ là ngành trụ lực chủ đạo à, hòa phát ngoài ra còn hòa phát có con công ty đang chuyên đóng container nữa rất là nhiều ngành ngành nghề có thể nói hòa phát là một trong những tập đoàn đa ngành thành công ở thời, thời điểm ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại trưng Hòa Tháp á, đặc trưng Hòa Phát nó chính là một trong những doanh nghiệp mà à, gọi là doanh nghiệp chu kỳ á nếu nền kinh tế nền kinh tế mà sự mà ủng hộ cho nó thì nó phát triển cực kỳ mạnh mẽ cái dòng tiền Hòa Phát hiện tại hiện tại là gọi là gọi là lớn đơn nhất ở thị trường hiện tại hiếm có doanh nghiệp nào có trong túi khoảng bệnh khoảng mấy chục ngàn tỷ mà vẫn không vẫn ung dung vậy không có gửi ngân hàng Đấy. tiền trong túi Hòa Phát đâu đó khoảng bốn mươi bốn ngàn tỷ bốn mươi ngàn tỷ nhưng số tiền này để dự phòng để sản xuất để xây dựng nhà máy dung quất rồi đây đó, đó là mình mình đi qua về hòa phát tiếp theo là về cái nhận định thị trường của hôm nay á nay thì uh, ờ, VN Index nó tạo một cái cây uh, cây nến bứt thoát hoàn toàn rất là mạnh mẽ lên 1268 điểm và cái von nó bứt thoát hoàn toàn khỏi những cái nền nền trước thì đây có thể được là phiên bùng phiên bùng nổ theo đà phiên thứ nhất thì uh, nếu mà để chắc ăn hơn thì các bạn có thể đợi vào phiên ngày mai các bạn tham gia cũng không có muộn bởi vì sao các bạn không không không cần quá lo lắng bởi vì các bạn biết là thị trường Việt Nam á, nó luôn luôn đi thang bộ và xuống thang máy đúng không ạ đi lên bằng thang bộ và đi xuống bằng thang máy cho nên á, là nó thể tăng từ từ từ từ nó không có tăng tăng một mạch tăng mỗi ngày tăng trần tăng đứng dựng đứng như vậy đi lên đâu đúng không ạ nó thể tăng à, nó tăng rồi xong cái chỉnh rồi xong tăng rồi chỉnh tăng rồi chỉnh cho nên thời gian mà các bạn bắt à, mua tìm điểm mua cổ phiếu nó còn nhiều và hiện tại á hiện tại thì à, dòng hôm nay á, thì chỉ có các cái nhóm ngành các cổ phiếu mới tập trung vào các cái nhóm ngành nhóm ngành à, được hưởng lợi từ thị trường và một số cổ phiếu à, chủ như là Đức Giang này, PNG, FPT này, Z này, rồi à, các cái cổ phiếu về nhóm ngân hàng. Hôm nay đóng góp chính cho, cho đà tăng hôm nay chính là dòng ngân hàng á, cho nên là mà bạn nào mà chưa mua được hôm nay thì cũng không không có gì đáng lo ngại cả ngày mai có thể mà mọi người tham gia bây giờ mình sẽ review qua một số cổ phiếu mà à, nó cái tiềm năng của tăng giá nó mạnh ha đầu tiên là cổ phiếu bên vận tải biển HAH thì HAH á, thì à, nó đã tăng được cái nền cái nền của nó rất là đẹp này nền nó tăng tăng từ đây tăng từ vùng này đi lên này sau vùng này nó điều chỉnh sau đi lên rất là mạnh mẽ này từ ngày hôm nay ngày 29 tháng 4 nó chỉnh từ ngày mùng 21 tháng 4 lên lên một mạch đến ngày 29 tháng 4 thì à, HAH một khi nó tăng nó tăng rất là quyết liệt và mạnh mẽ đấy cho nên hiện tại mình và hôm nay là cái vol của nó rất là đặc biệt nó tăng rất là mạnh này hôm nay khối lượng của nó hơn 2 triệu cổ phiếu tăng rất tăng à, trần gần như từ đầu phiên đấy, tăng trần từ lúc 10 giờ 11 giờ bắt đầu tăng trần rồi và cứng trần cứng luôn thì HAH mình thấy đánh giá là nó tăng À, về thị trường chung thì tăng vào buổi chiều nhưng HH là tăng vào buổi sáng tức là nó tăng trước thị trường chung đó. và cái thị trường giảm rất là sâu tuy nhiên HH thì cũng không có giảm bao nhiêu hết á tăng một ít sau đó nó đi ngang này trong khi đó thị trường chung tiếp tục giảm điểm Đấy. cho nên là mình đánh giá chính vì vậy mình đánh giá dòng vận tải biên HH này rất là mạnh mọi người có thể canh tham gia vào những dịp như vậy nếu ngày mai HA tăng tiếp mà người để mua dài ngân có thể dài ngân VNA dòng đặc biệt có VNA và vốt vốt hôm nay tăng cũng trần VNA hôm nay tăng à, gần như trần này tăng lên 5.000 đồng tương đương 13,23% thì VNA này thì nó nó ở sàn upcom á thì nếu mà tăng lên 15% mới là trần còn thiếu 2% nữa VNA thì đợt vừa rồi dịp vừa rồi nó tăng cũng rất là mạnh này tuy nhiên thì đợt chỉnh vừa rồi nó chỉnh mạnh hơn HH Đấy, thì mình đánh giá sức mạnh nó thì không bằng HAH cho nên là à, nếu mà mua thì mình, khuyến nghị mọi người nên mua HAH và dòng cổ phiếu thứ ba nữa là dòng cổ phiếu VOT VOT hôm nay tăng trần tăng trần nha nhưng mà cái biên chỉnh của nó khá là sâu biên chỉnh khá khá là sâu và biên chỉnh lớn như vậy thì những người kẹt cổ phiếu bên trên này này thì thường thường thường nếu cổ phiếu có hồi lên người ta có thiên hướng bán đa điểm bảo toàn vốn đối với một số rất là nhiều nhà đầu tư F0 bị kẹt ở trên này đây có những phiên người ta mua vào này các bạn thấy không người ta mua vào này sau bây giờ thị trường giảm và như đây người ta mua vào đấy thị trường tiếp tục giảm thì cái cái kháng cự của nó rất là nhiều nhưng vùng này là một cái kháng cự này vùng này là tiếp một cái kháng cự đây này đấy, vùng này là một kháng cự rất là mạnh nữa nó bứt thoát lên hai giá 23 thì rất là khó nó khó nó hát rất nhiều đây thì hôm nay tôi cũng tầm 10 giờ bắt đầu nó 11 giờ bắt đầu nó tăng trần trần cứng từ từ 11 giờ đến khi kết kết phiên luôn à, hôm nay nó còn dư mua cả gần cả triệu cổ rồi tiếp HAH là một số cổ phiếu như sau FPT FPT thì à, nó là một trong những cổ trụ cổ phiếu trụ thì các bạn thấy không đây là cái nền cứng của nó nền dài của nó thì cổ phiếu mà khi mà nó lên bứt thoát lên từ đây tuy nhiên khi gặp thị trường xấu thì nó vẫn điều chỉnh nó chỉnh về cái nền đây xong nó lại giữ giá ở nền này vẫn bật lên thì mình nghĩ cái nền này nền rất là cứng này. cái nền này là nền cứng của nó thì mọi người có thể mua mua vùng này thì nó rất là yên tâm hoặc là mua sát vùng này đúng không? bà nào mua hôm nay thì rất là, rất là tốt trong phiên mình có nhắc mình có nhắc các bạn à, các nhà đầu tư trong nhóm mình nhé mọi người có thể tham gia mua tuy nhiên thì bạn nào chưa tham gia mình chưa tham gia nhóm mình có thể liên hệ với mình hoặc là qua số điện thoại zalo mình để ở phần comment đó. đấy cái nền này mình các bạn thấy không nền nó rất là cứng cứ xuống đây nó lại hồi lên cứ xuống đây nó hồi lên à FPT đặc đặc trưng của nó là nó là doanh nghiệp tăng gọi là tăng trưởng tăng trưởng mỗi năm nó đều tăng trưởng đều như bắt tranh khoảng à, 23 đến 27 phần trăm trung bình đâu đó khoảng 25 phần trăm một năm á doanh thu của FPT có đến từ rất là nhiều mạng đầu tiên là mạng bán lẻ này rồi mạng uh, cho thuê cái gì nhỉ cho thuê cái dung lượng á gọi là cái gọi là cái đề toán đám mây á rồi à, mạng à, xuất khẩu à, gia công phần mềm đấy rồi à, mạng chứng khoán thì à, cái về cái mạng gia, gia công phần mềm á, thì FPT là một trong những doanh nghiệp mà được đánh giá một trong hai doanh nghiệp hàng đầu ở thị trường Việt Nam hiện tại. À, các sản phẩm gia công phần mềm của à, FPT xuất khẩu từ rất là nhiều nước trên thế giới như Nhật này, à, châu Âu, cả Qatar nữa, các nước à, Ả Rập Xê Út, các nước Trung Đông nữa. Rồi PNG PNG thì hôm nay nó là một phiên tăng trần và tăng rất là mạnh mẽ tuy nhiên thì mình thì không khoái PNG nhiều lắm thì khi rồi thị trường tăng thì nó vẫn có tăng nó tạo mình hai đáy xong nó đi lên này tuy nhiên cái biên dao động của PNG mình thấy nó khá là lắm mình thì mình không có khách mình mua nhiều quá ở PNG này mua đi đi trọng vừa phải thôi rồi à, tiếp theo có dòng tiếp theo là cái dòng đạm dòng phân bón dòng phân bón đây còn phân bón là đầu tiên là đập cà mau đập cà mau thì nghiệp rồi dòng hàng hóa nó lên nó mạnh thì, thì đường chung chỉnh thì nó không chỉnh nó không chỉnh cũng ác á nó chỉnh uh, giảm mất 30 phần trăm á giảm gần 47 phần trăm 50 phần trăm từ đỉnh luôn tuy nhiên thì dòng này uh, hiện tại đang được các quỹ mua quy các quỹ mua dòng vào rất là nhiều này gom các quỹ đã gom từ nó từ mấy 50 xuống còn hai 27 nó giảm 50% luôn cái vùng này vùng hỗ trợ rất là cứng của nó này xuống đây xong nó hồi lên rất là mạnh mặc dù mặc dù thị trường chung có thể còn xấu nhưng nó xuống vùng này nó hồi đến rất mạnh bạn nào có thể bắt đáy vùng này thì tốt rất là giỏi tuy nhiên mình mình không dám <laughs> kể cả thấy mình không dám mua thì cái kháng cự trước mắt của nó là đâu đó giá 38 á giá 38 giá 38 cho nó lên vùng này 46 thì đạm cà mau và đạm bún mỉ thì hiện tại ờ, trên thế giới nó đang ờ, xảy ra tình trạng thiếu phân bón đó. thiếu phân bón dẫn đến ảnh hưởng cái an ninh lương thực toàn cầu á cho nên ờ, cái, dạng đạm thì tại đang được xuất khẩu rất là lớn và cái doanh thu của đạm cà mau và đạm bún, bún mỉ năm nay á, thì dự, dự, nó tính là gấp 2 đến gấp 3 lần so với cùng kỳ so với cùng kỳ nhá chứ mà so so cả năm đâu nha so cùng kỳ á <clears throat> rồi đạm phú mỹ đạm phú mỹ thì ờ, tăng tuy không tăng mạnh như đạm cà mau tuy nhiên nó là một trong bộ đôi mà được mua nhiều nhất ở thời điểm hiện tại mình mình khoái đạm phú mỹ hơn đạm phú mỹ thì chỉnh nó chỉnh ít hơn từ mấy giá 475 về giá 43 thì chỉnh đâu đó khoảng 4 phần trăm đúng 40 phần trăm luôn chỉnh 40 phần trăm nếu ngày mai mà cổ phiếu tiếp tục tăng thì hoặc là nó chỉnh ờ, đầu phiên sáng trong chiều chỉnh chỉ đi lên là mọi người tham gia mua ha tham gia mua rồi một cái cổ phiếu nữa là thế giới số hả thế giới số thì mình không ưu tiên à dòng nữa là dòng cảng biển dòng cảng biển à, dòng à, vận thủy sản đấy mình nói dòng thủy sản VHC VHC đây VHC mình đánh giá nó rất là cao nha đây nó đi lên từ cái nền này và tăng uh, từ 63 lên 105 và nó chỉnh thì chỉnh cũng đâu đó khoảng 20 phần trăm ở ờ, 20 phần trăm á 25 phần trăm ở ừ, 20 phần trăm này 23 phần trăm bắt đầu đi lên tuy nhiên nó bứt thoát lên cũng rất là mạnh mọi người thấy không bây giờ hiện tại nó cái vùng tăng của nó là gần như chạm cái vùng gần như vùng đỉnh cũ rồi Đấy. những cổ phiếu mà nó bứt thoát lên mạnh mẽ như vậy thì mới là những cổ phiếu đáng mua bởi vì sao ở ờ, Vĩnh Hoàn <clears throat> cái Vĩnh Hoàn Vĩnh Hoàn đó là lợi nhuận của ờ, cùng của quý quý hai năm nay ở ờ, quý 1 tháng 4 chứ lợi nhuận của tháng 4 năm nay là gấp 3 lần so cùng kỳ gấp 3 lần so cùng kỳ và thứ nữa là Vĩnh Hoàn là một trong số ít doanh nghiệp mà được Mỹ cấp cái chứng chỉ ở là cái miễn cái thuế trong bán phá giá ở Mỹ các bạn nên biết là cái chống cái thuế mà chống bán phá giá của mình nó cực kỳ cao có tùy ngành nghề nha tùy ngành nghề tùy nhóm ngành có những cổ phiếu có có những ngành mà nó, cho thuế nó chống bán phá giá có thể đến 50 phần trăm sản phẩm tức là nếu bây giờ thay vì bạn các bạn bán một đồng thì các bạn phải bán hai đồng thì khi mà cái áp cái thuê chống bán phá giá vào thì cái bia cái tính hấp dẫn của sản phẩm ở thị trường bị nó nó bị kém đi nó bị kém đi À, chính vì vậy mà các sản phẩm Trung Quốc á, thì à, hay bị bọn Mỹ nó bắt chẹt Mỹ nó bắt chẹt nó áp thuế chống bán phá giá rất là cao thì các trung, trung các công ty Trung Quốc thường là dùng Việt Nam mình làm bình phong rồi xong là vận chuyển các lô hàng ờ, từ Trung Quốc qua Việt Nam xong là dán dán tem mác ở Việt Nam lên và sau đó xuất qua Mỹ để được hưởng thuế chống bán phá giá thấp hơn đó đó là một cái điểm trừ mà Việt Nam mình gần đây mới phát hiện ra và xử lý tuy nhiên à, đối với Vĩnh Hoàn còn một điều nữa các bạn nên biết là Vĩnh Hoàn là một trong những doanh nghiệp mà nó rất là lớn à, <clears throat> cái quy trình sản xuất của sản phẩm của nó bắt đầu từ à, sản xuất từ thức ăn chăn nuôi này thức ăn chăn nuôi rồi các cái bao tiêu từ thức ăn chăn nuôi đến chăn nuôi rồi bà các sản phẩm đầu ra rồi các sản phẩm bì dầu cá đấy tức là từ theo một cái hệ sinh thái nó khép kín một chu trình khép kín luôn rồi Vĩnh Hoàn này mình làm một cổ phiếu mà các bạn đáng nếu đáng để mua và quan tâm này mình cho các bạn nên nót vào trong doanh nghiệp mà những doanh nghiệp mà nên mua ANV ANV cũng vậy ANV hiện tại nó ở vùng gần đỉnh của nó chỉnh nó chỉnh rất là ít nó chỉnh hiện như hầu như nó hồi phục lại hiện tại giống như hiện tại chút như chưa bị chỉnh rồi à, Nam An Nam Việt này Nam Việt thì cũng là một trong những công ty mà được hưởng lợi từ cuộc chiến tranh Nga Ukraine này ngoài cái dòng phân bón thì dòng à, thủy sản này là một trong doanh nghiệp mà dòng mà được hưởng lợi chính từ à, cuộc chiến tranh nga ukraine và thêm dầu dầu nữa bởi vì sao thì à, nga và ukraine là hai nước xuất khẩu nga bản thân nga là nước xuất khẩu dầu chính trên thế giới và nga ukraine là hai nước mà xuất khẩu phân bón và lúa mì lớn nhất thế giới thì nga là xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới xong ukraine là thứ hai rồi đó, hai ông này gộp lại đâu bao đó đâu đó chiếm thị phần lúa mì 30 phần trăm và cái đặc đặc trưng của ngành phân bón á, là nó phụ thuộc vào rất là nhiều vào nguyên liệu từ các mọi dầu chính vì vậy nga nó là nhà sản xuất nhà uh, xuất khẩu phân bón rất là lớn của thế giới thì uh, nga bị cấm cấm nga bị cấm nhập khẩu các cái sản phẩm từ uh, phân bón để tới là khó khăn đâu về tiếp cận với cái nguồn cung của phân bón thế giới đó. Đó, nó làm cho nó tạo khoảng trống cho rất là nhiều doanh nghiệp ở xuất khẩu phân bón và xuất khẩu phân bón rồi có dòng thủy sản tại sao nó được hưởng lợi bởi vì sao à, cái cái lượng ờ, ở, châu ở liên minh châu âu nha liên minh châu âu này ở mỹ này ở trung quốc này đấy đây là ba thị ba thị trường mà xuất khẩu các cái sản phẩm thủy sản chính của việt nam thì ờ, liên minh châu âu hiện tại cái lượng di dân từ ờ, ukraine sang châu âu nó cũng rất hơn 10 triệu người hơn 10 triệu người Ukraine đã di dân sang châu Âu đó là một cái tác nhân cái thứ hai nữa là cái lượng hàng à, cá minh tháng của Nga nó không thể xuất khẩu à, sang Liên minh châu Âu được bởi vì Nga nó cấm xuất đi mà thằng à, thằng Liên minh châu Âu nó cấm nhập khẩu đấy nó tạo cái khoảng trống nó tạo ra một cái khoảng trống để cho các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam chen chân vào đó chính là một trong nguyên nhân mà mình thấy năm khả năm nay á à, thì cái lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất ờ, thủy sản nó sẽ tăng cao rồi cái cái dịch ờ, zero covid ở Trung Quốc thì ờ, các doanh nghiệp mà sản xuất các loại sản phẩm cá thì nó gặp khó khăn thì không không riêng gì các sản phẩm ở Việt Nam tuy nhiên thì nó tạo ra một các doanh nghiệp nước ngoài cũng bị gặp khó khó khăn chung khi xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc tuy nhiên thì đôi khi khó khăn nó lại có cơ hội để để những cái nhà đầu tư nào những doanh nghiệp nào có thể cạnh tranh được hoặc là ký kết hợp đồng mới thì khi mà covid thì cái con người người ta vẫn cần ăn đúng không ạ thì cái nhu cầu tiêu thụ lương thực nó thể tăng cao à, và cái doanh nghiệp nào chuẩn bị tốt chuẩn bị tốt thì sẽ được lợi rất là nhiều ở thời điểm hiện tại rồi một doanh nghiệp nữa chính là mình đánh giá khá là ok thời điểm hiện tại chính là IDI e tuy nhiên cái con IDI e này nó có một cái điểm trừ là gì Điểm trừ của nó là nó có tính đầu cơ nó cao. Cái tính đầu cơ của ED khá là cao á, các bạn thấy không? Nó làm giá nó đẩy lên rất mạnh. Tuy nhiên nó rơi cũng rất đã. Và nhịp thứ hai của nó ở đây. Và đây là nhịp thứ ba. Mình nghĩ à, có thể là đẩy giá ở nhịp nhịp tới đẩy giá ED nhịp tới thì IDI à, e thì về bản chất đó là một doanh nghiệp à, về sản xuất thủy sản thủy hải sản đó các sản phẩm về tôm cá rồi cá da trơn đóng xuất khẩu sang Hoa Kỳ Đấy. thì ờ, hiện tại thì y, y vẫn được hưởng lợi từ thị trường thị trường chung cái tác, tác nhân chung ờ, trên thị trường ở trên thế giới Đấy, đây là ba một trong doanh nghiệp mà được ờ, nhóm ngành được hưởng lợi ở thời điểm hiện tại à, cái sóng dòng hay không mình không thì mình không không biết mình chưa biết nhưng mà hiện tại mình thấy là trừ cái dòng à, các cái dòng vận tải biển và cái dòng về à, hải sản à, dòng thủy sản và dòng về phân bón nó là được là được à, hưởng lợi rồi ri ri ri thì à, ri thì tăng tăng chậm nhưng mà bền bền thì um, doanh doanh thu của ri cùng uh, quý 1 à, quý vừa rồi so với cùng kỳ thì cũng tăng gấp 3 lần đấy thì ờ, ri ri thực chất là nó là một doanh nghiệp cũng hoạt động đa ngành đa ngành à, về um, cho thuê cho thuê uh, các cái khu công nghiệp này rồi uh, tất nhiên là sản phẩm về cơ điện lạnh thì đưa từ là, là cái có sản phẩm bốt lõi của ri rồi rồi các cái sản phẩm về um, à, làm năng lượng tái tạo năng lượng xanh này rồi uh, ri còn tham gia vào uh, một phố các công ty xây dựng thụy điện này đấy rất là nhiều mạng rất là nhiều mạng để cho mang doanh thu về cho ri nữa thì à, ri thì biên độ à, thị trường trích thì biên độ rơi nó ít ít rơi ít rơi ri thì hiện tại nó đang ở đỉnh mọi thời đại của nó anh chị có thể à, anh chị nào có thể tham gia có thể cân nhắc nha. Đức Giang à, một cổ phiếu này cổ phiếu Đức Giang nhá Đức Giang hiện tại nó về gần nếu vùng đỉnh của nó rồi đây là cơ hội cho bây để các bạn tham gia này rồi bây giờ chúng ta lại đi qua cái dòng một số cổ phiếu về dòng ngân hàng ha ngân hàng ngân hàng thì mình à, ấn tượng nhất là Techcombank à, một số cổ phiếu về dòng các Techcombank này Techcombank hôm nay tăng khá là ấn tượng đấy thị trường chung hiện tại nó nếu nó đi lên này đi xuống thì các bạn chỉ cần nhìn vào à, dòng ngân hàng là các bạn biết à bởi vì dòng ngân hàng nó chiếm đi trọng 30 phần trăm của trên à, các chỉ số của VN 30 mà cái VN 50 là, là cái đồ tàu đồ tàu thì nó kéo của cái VN Index lên á còn các cổ nhỏ phía sau thì không được bao nhiêu hết á bởi vì à, các bạn nên biết là cái dòng ngân hàng á, là hầu như tất cả các ngân hàng ngân hàng nào bét nhất thì là một tỷ cổ phiếu một tỷ một tỷ rưỡi cổ phiếu còn các ờ, ngân hàng nào nhiều theo đó là 4 năm hoặc là có khi là 7 tỷ cổ phiếu lên rồi ờ, MBB MBB thì ờ, giảm khá là đợt rồi nó giảm khá là sâu tuy nhiên là về vùng đỉnh của nó này bây giờ tại nó đang về vùng đỉnh của nó MBB giảm mất 26 phần trăm 27 phần trăm rồi có thể VV Bank là là cái ngân hàng mà giảm ít nhất uh, trong nhóm ngành ngân hàng ở thời điểm hiện tại hôm nay VP Bank cũng tăng 5% đối với sàn HOSE vậy là tăng vậy là cũng nhiều rồi đó HOSE thì tăng maximum đâu đó khoảng 7% 7% thôi hôm nay nó tăng 5% rồi này đó. đúng rồi VP Bank sàn HOSE mà ACB ACB cũng ờ, tương tự như VBank ấy, nó tăng ít hơn à, nó giảm ít hơn chứ, nó giảm ít hơn hôm nay ACB cũng tăng 4 tăng 4,17% này đây đóng góp rất là nhiều vào trọng số chính của ờ, chỉ số VN Index thì trong số làm cho VN Index tăng là VPBank này, Vietcombank này, uh, Bit này, MBB này, đây chúng ta đi qua Bit ha biết thì giảm khá là nhiều mọi người giảm ờ, từ vùng đỉnh của nó là giảm khá là nhiều đó. tuy nhiên con này nó tăng nó tăng tăng bộ mà xuống bằng thằng máy à, nhầm tao tăng bằng thằng máy và xuống bằng thằng bộ nha bit ờ, giảm là 30 phần trăm từ đỉnh rồi Biết giảm 30 phần trăm từ con này thì không nên ưu tiên mua Vietcombank thì nó rơi về vùng đền của nó rồi Vietcombank lên lên bằng tháng máy mà xuống bằng tháng bộ giảm 20% từ đỉnh rồi. thì à, nếu mà tham gia ưu tiên tham gia thì mình à, khuyến nghị mọi người không nên tham gia từ ngân hàng ở thời điểm hiện tại ngân hàng thép chứng khoán bánh chứng thép mảng bánh cứng thép không nên tham gia các cổ phiếu thị trường hiện tại thì ờ, bởi sao tại vì các cổ phiếu nó đang bán phòng mà thì các bạn lao vào làm gì đúng không dòng thép đang gặp khó khăn rồi dòng trứng đang bị bán ròng dòng banh thì đang rất là khó lên dòng banh thì rất là khó lên tuy nhiên ờ, về dài hạn nha nếu mà dàn đến viên index mà đi lên được ờ, dài hạn thì mới cần sự đóng góp của dòng banh cần sự đóng góp của dòng banh nhé chứ dòng banh rồi không đóng góp thì khó thị trường VNX và ờ, các số chung rất khó để đi lên rồi chúng đi qua một số cổ phiếu về dòng bất động sản này. bất động sản đích đích đích trong nay thì ờ, đang tích lũy canh quanh cái nền mới của nó cái nền từ 49 lên 60 nhưng uh, thực tế mà nói đối với dòng bất động sản thì mình không ờ, không thích tham gia ở thời điểm hiện tại bởi vì hiện tại cái dòng tiền xã hội của nó không có định hướng vào dòng bất động sản bởi uh, bởi sao bởi các chính sách của nhà nước các bạn uh, có thấy là các chính sách của nhà nước hiện tại đang tập trung vào các cổ cổ phiếu các cái dòng các công ty về sản xuất ưu tiên các công ty sản xuất bởi cái, cái phát biểu này là do chính thủ tướng phạm minh chính là nói <clears throat> thì à, các cái ví nhờ mình nhớ là bữa trước mình có xem một video của thủ tướng nói là các vị trí mà đẹp nhất thì nên ưu tiên để à, làm các văn phòng thương mại không nên ưu tiên xây các căn hộ đó. Để, à, từ từ đó thì mới kéo dân về đó đó là chính sách dễ dàng của thủ tướng và hiện tại thì thủ tướng mới, phạm minh chính mới làm được một nhiệm kỳ thôi còn nhiệm kỳ thứ hai ấy, thì mình nghĩ chắc chắn ờ, thủ, thủ tướng chính sẽ tiếp tiếp tục thôi. cho nên cái nhiệm ờ, cái ờ, chu kỳ sắp tới ấy, thì cái dòng bất động sản mình nghĩ nó khó là được ưu tiên khó là được thủ tướng chính ưu tiên chủ yếu là các cổ phiếu về dòng, dòng sản xuất và một điều nữa là hiện tại nha các chính phủ đã đưa ra chính sách nó thắt chặt cái tín dụng vào dòng bất động sản à, các bạn để ý là bây giờ các bạn ngân hàng nó rất là khó cho vay đối với các cái các cái nhà đầu tư hoặc là cá nhân hoặc là gia đình mà có nhu cầu à, mua nhà hoặc là mua đất đấy đặc biệt là đất nền còn đất uh, trong uh, nhà phố thì còn, còn có thể vay được còn đất nền vùng ven và nhất là vùng quê các bạn bây giờ các bạn không thể mà mua được uh, vay tiền để mua đất ở vùng quê được bây giờ các bạn chỉ có nếu mà các bạn đáo hạn các bạn vay lại thì người ta không cho nếu các bạn ờ, đáo hạn xong vay lại để mua làm sản xuất sản xuất kinh doanh á, thì người ta sẽ cho đó. mà ờ, chính sách theo thủ tướng ờ, gần đây đưa ra là gì là nếu mà nếu mà cho các doanh nghiệp mà sản xuất kinh doanh á, à, mà vay ngân hàng chỉ được lãi suất rất là ưu đãi còn ờ, các cái công ty bất động sản bây giờ mà phát phát hành cái trái phiếu để để để, để tăng ờ, làm vốn để phát triển ờ, phát triển thì rất là gặp khó rất nhiều khó khăn bởi từ các cái chính sách về chính sách nhà nước về chính sách về phân lô rất là nhiều rất là nhiều chính sách gọi là khó khăn trong khó khăn khó để mà đi lên được CEO mình nghĩ nó không nằm tương tự tình trạng nhận tích thôi trước giờ là đây là cặp bài trùng nó rất khó mà đi lên cái nền này mà nó đi lên rất khó này kể cả nó lên vùng này nó nó bị vô số nhà đầu tư bị kẹp ở đây luôn cực kỳ vì vô số nhà đầu tư bị kẹp ở đây khó mà để mà đi lên được khi mà nó lên đây thì ờ, những nhà đầu tư quanh quanh đây người ta bán ta bán xong nó đè xuống này rồi ờ, LDG LDG nó nó tích lũy quanh vùng nền mới của nó về dòng bất động sản mà cuối năm nay mình nghĩ là có lẽ chưa chưa có sóng ở cuối năm nay đâu năm nay khó mà có sóng ở dòng bất động sản <coughs> bởi vì các cái ờ, đặc trưng của dòng bất động sản là nó thuộc phụ thuộc vào cái dòng tiền rất là nhiều à, các doanh nghiệp nào nếu mà dòng tiền mà nó thuận lợi á, thì nó sẽ tăng sóng mà sóng bất động sản nó sẽ rất là điên còn các doanh nghiệp nào mà dòng tiền nó dòng tiền xã hội nó không hướng vào thì rất khó để lên bạn nào mua bất động sản thời điểm này thì cẩn thận nhất là mua vùng quê bạn nào có người thân ở quê ở quê mà mua bất động sản thì khuyên hãy cần suy nghĩ kỹ nha rồi đi qua một số dòng cổ phiếu về dòng chứng khoán ha VND chứng khoán chắc là VND là mạnh nhất rồi VND thì nó cần về nền mới của nó này hiện tại VND đang là vùng ngưỡng kháng cự thứ nhất của nó và cái dòng à, chứng khoán hiện tại thì đang bị bán ròng rất là mạnh bởi các tổ chức nước ngoài à, mà hiện tại kênh của nó đang đi xuống lắm này. hồi trước nó vùng này nó còn đỡ đỡ này tuy nhiên khi nó, nó cắm mặt xuống đây thì thôi nó làm một cái tre xuống tre xuống mấy tháng rồi tre xuống 44 à, ngày một tháng rưỡi luôn rồi tức là thị trường chung bắt đầu giảm là nó giảm luôn á nó giảm mãi giờ luôn mà khó để lên đúng không ạ bởi vì sao cái dòng chứng khoán nó xuống mình nghĩ một phần nó sẽ đến từ cái lợi nhuận của dòng chứng khoán à, <clears throat> cổ phiếu dòng chứng khoán á, từ các công ty chứng khoán nó phụ thuộc vào đầu tiên là các cái phí giao dịch phí giao dịch từ khách hàng này rồi à, phí cho vay tức là cho vay mặc zin cái thứ ba là tự doanh thì à, tháng tư đến nay thì thị trường chứng khoán à, nửa từ đầu tháng tư đến nay thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay gặp rất là nhiều khó khăn rất là nhiều khó khăn đó cổ phiếu giảm rất là nhiều nhà đầu tư bị khô margin rất là nhiều đó thì uh, à, khô margin thì sao không không nhà đầu tư không thể giao dịch được thì không công ty không có phí mà cổ phiếu này mà đà xuống thế này mà có tự doanh không cắt không bán thì chắc chắn bị lỗ rồi đúng không ạ mấy margin mà thị trường giảm thế này thì rất là không nhà đầu tư rất là người ta hạn chế xây sử dụng margin còn môi giới nào thì à, mà trong thị trường giảm mà cái môi giới nào bảo các bạn mà xài margin nữa thì nên bỏ đi đúng không ạ cho nên à, dòng à, chứng khoán là một cái dòng bị, bị bán mạnh ở thời điểm hiện tại cũng rất là dễ hiểu SSI SSI của anh Hưng thì uh, à, SSI của anh Hưng nó nó từ lừng lẫy một thời đấy, lừng lẫy một thời luôn đó, ngày xưa là năm 2012 á hồi đó nó hồi đó mà ai mà muốn mua tài khoản ở bên SSI là phải có tài ít nhất 100 triệu thì nó mới nhận người ta mới nhận mà anh Hưng á SSI của anh Hưng á, đối tác ờ, của bên SSI, SSI à, à, ờ, hầu hết là các tổ chức còn nhà đầu tư cá nhân thì người ta ít chú trọng đến tuy nhiên cái thời hoàng kim của SSI mình nghĩ nó nó nó qua rồi nó không còn thời hoàng kim nữa hiện tại ờ, công ty chứng khoán mà có số lượng tài khoản ừ, tài khoản mở mới hoặc là nhiều nhất ở thị trường hiện tại chính là VPS còn công ty chứng khoán mà có có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán là v, uh, à, VND tức là VN Direct ấy. đấy chứ không phải là SSI SSA nếu bạn nào đánh được từ nhịp này, từ tháng 11 2020 mà đến tháng 7 2021 ờ, tháng 12 2021 một năm trời luôn các bạn có cho ra cho là các bạn giữ một năm trời đi nó tăng khiếp ấy. tăng 11 ngàn mà lên 56 ngàn mà tăng SSI nhìn tăng rất là bền tăng rất là bền luôn á tăng từ từ từ từ từ từ vậy đó không có tăng không có tăng tăng sốc cứ tăng từ từ từ, từ nó không giống như dòng bất động sản rồi IBND, SSI, AGR, AGR thì này là nó là công ty nhỏ thôi cái đa tiền nó rất là rất là nặng AGR ờ, để bỏ rồi mình có lẽ video kết thúc mình xin kết thúc ở đây nha